Các nghiên cứu gần đây cho thấy, việc tiêm nhắc lại nhiều lần vaccine COVID-19 sẽ kích hoạt sự chuyển đổi phân lớp kháng thể do cơ thể sản xuất và làm giảm khả năng đào thải virus của bạn. Do sự chuyển đổi từ kháng thể IgG Trung Hòa đặc biệt với protein gai sang kháng thể IgG G4, cơ thể của bạn sẽ chuyển từ trạng thái ức chế khối u sang tiến triển khối u. Nó khiến các tế bào ung thư hoạt động điên cuồng, gây ra căn bệnh ung thư tiến triển nhanh. Chúng ta có biện pháp nào đảo ngược được tiến trình này? Tính đến cuối ngày 10 tháng 2 theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã vượt con số 22.000 người, trong khi hy vọng tìm thấy thêm người sống sót ngày càng ít dần, theo hãng tin AFP. Kính thưa quý vị, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vaccine COVID-19 là một thảm họa đối với sức khỏe cộng đồng. Vào cuối tháng 12 năm 2022, hai tiến sĩ Stephen Kroll và Jessica Rowe đã có một số bài báo trực tuyến trình bày chi tiết những bằng chứng mới nhất cho thấy vaccine COVID-19 đang phá hủy hệ miễn dịch chúng ta và đã gây ra căn bệnh ung thư tiến triển nhanh. Bài báo của tiến sĩ Craig nêu bật các kết quả của một cuộc khảo sát gần đây do chính ông thực hiện. Khảo sát gồm có 4 câu hỏi, người chết có tiêm vaccine hay chưa, năm tử vong và nguyên nhân tử vong. Mặc dù số liệu thu được không nhiều, nhưng chúng ta ta vẫn có thể nhìn được một số thông tin chính thông qua việc đánh giá các xu hướng. Đầu tiên, chúng ta có số liệu nền của năm 2020 cho thấy ung thư là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với người Mỹ dưới 65 tuổi. Đơn thứ hai là những trường hợp bệnh nhân COVID-19 điều trị tại bệnh viện. Ung thư tiến triển nhanh chiếm 1 phần 9% báo cáo về ung thư và không có báo cáo nào về các trường hợp tử vong do viêm cơ tim. Trong số những người trên 65 tuổi, bệnh nền là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong năm 2020. Ung thư đứng thứ hai, nhiễm COVID-19 đứng thứ ba và các biến cố tim mạch xếp hàng thứ tư. Không có trường hợp tử vong do ung thư tiến triển nhanh, cũng như không có trường hợp nào tử vong do viêm cơ tim. Sau đó, Cross tìm hiểu về sự khác biệt giữa người được tiêm vaccine và người chưa tiêm vaccine vào năm 2021 và 2022. Sự khác biệt về nguyên nhân gây tử vong do ung thư giữa những người đã tiêm và chưa tiêm vaccine. Cross đã tóm tắt 3 điểm khác biệt cơ bản nhất giữa những người đã tiêm và chưa tiêm vaccine một một đầu tử chiếm tỷ lệ một Độc tử chiếm tỷ lệ rất cao đối với những người đã tiêm vaccine so với những người chưa tiêm vaccine trong nhóm 65 tuổi. Đó là nguyên nhân gây tử vong số 1 cho nhóm tuổi này. hai Viêm cơ tim là nguyên nhân gây tử vong được ghi nhận ở cả hai nhóm tuổi, nhưng chỉ nằm trong nhóm những người đã tiêm vaccine. 3. Tử vong do bệnh lý 3. Tử vong do bệnh lý tim mạch tăng đáng kể ở nhóm người trẻ đã tiêm vaccine dưới 65 tuổi so với những người trẻ chưa tiêm vaccine. Vaccine COVID-19 làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và nguy cơ ung thư như thế nào? Tỷ lệ ung thư gia tăng rất nhanh là điều sẽ xảy ra khi sử dụng loại sinh phẩm có thể làm suy yếu và phá hủy hệ miễn dịch của con người, vaccine COVID-19. Bài báo khoa học với tiêu đề ức chế miễn dịch bẩm sinh bằng vaccine SARS-CoV-2 đã mô tả quá trình vaccine COVID-19 ức chế hệ miễn dịch bẩm sinh bằng cách ức chế con đường interferon tiếp 1. Đây là phản ứng ở giai đoạn đầu ở tất cả các trường hợp nhiễm virus Nguyên nhân interferon tuyếp 1 bị ức chế là vì interferon phản ứng với RNA của virus, nhưng thực ra không có RNA của virus trong vaccine COVID-19. RNA trong vaccine được sửa đổi để có cấu trúc giống với RNA của con người hơn, vì vậy cơ chế interferon sẽ không được kết hoạt. Do đó, các mũi vaccine COVID-19 khiến bạn dễ bị nhiễm trùng hơn. Một cơ chế gây ra ung thư của vaccine COVID-19 có liên quan đến việc protein gai của virus SARS-CoV-2 đã phá hủy 90% cơ chế sửa lỗi sai của DNA ở tế bào lympho, trong khi lympho là một loại tế bào bạch cầu giúp cơ thể của chúng ta chống lại nhiễm trùng và các bệnh mãn tính, chẳng hạn như ung thư. Chỉ một cơ chế này đã gây ra những hậu quả đáng sợ như vậy. Nhưng thực ra, đây chỉ là một trong nhiều cơ chế có thể xảy ra. Các mũi vaccine COVID-19 làm giảm khả năng đào thải virus của bạn nặng. Các nghiên cứu gần đây cũng chỉ ra rằng việc tiêm nhắc lại nhiều lần vaccine COVID-19 sẽ kích hoạt sự chuyển đổi loại kháng thể do cơ thể sản xuất và làm giảm khả năng loại bỏ virus của bạn. Phơi nhiễm quá mức với protein gai là con đường dẫn đến ung thư. Vì chuyển từ kháng thể IgG Trung Hoa đặc hiệu protein gai sang kháng thể IgG4 sẽ khiến cơ thể chuyển từ trạng thái ức chế khối u sang trạng thái tiến triển khối u, bởi vì khi đó các tế bào ung thư có khả năng lẫn trốn hệ miễn dịch của bạn. Cơ thể bạn sẽ trở nên dung nạp khối u vì hệ thống miễn dịch của bạn không thể tìm và loại bỏ các tế bào ung thư. Tại sao một số người không bao giờ bị nhiễm COVID-19? Hệ miễn dịch có liên quan đến nhiều khía cạnh trong tính cách của chúng ta như thói quen hàng ngày, mức độ căng thẳng và thậm chí cả mức độ trung thực. Khi nhìn lại các đại dịch đã xảy ra trong lịch sử, chúng ta không thể không nhắc đến cái chết đen. Đó là đại dịch đã càn quét khắp châu Âu và làm giảm hơn một nửa dân số ở một vài khu vực. Tuy nhiên, trong số đó có một số người chưa bao giờ mắc bệnh. Khi đại dịch tả tấn công châu Âu, vẫn có một số người không bị nhiễm bệnh, mặc dù những người này ăn cùng một loại thực phẩm bị ô nhiễm và uống cùng một nguồn nước bị ô nhiễm. Có một số bác sĩ và điều dưỡng đã cống hiến cả cuộc đời của họ tại các ngôi làng của bệnh nhân mắc bệnh phong, nhưng họ cũng chưa bao giờ bị nhiễm loại vi khuẩn này. Hai thử nghiệm trên người đã được thực hiện trong đại dịch cúm Tây Ban Nha vào năm 1918 bởi hai nhóm bác sĩ độc lập ở Boston và San Francisco với 62 và 50 tình nguyện viên khỏe mạnh. Bất kể có dùng bao nhiêu biện pháp để lây nhiễm cho những người tham gia nghiên cứu, thậm chí cho chất nhầy hoặc chất dịch cơ thể từ bệnh nhân cúm vào mắt mũi hoặc cổ họng của những tình nguyện viên khỏe mạnh nhưng không có ai trong số những người tham gia bị nhiễm bệnh. Trong đại dịch COVID-19, một nghiên cứu thực hiện trên người về virus SARS-CoV-2 được công bố trên tạp chí Natural vào năm 2022 cho thấy, trong số 36 tình nguyện viên khỏe mạnh được phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 bằng đường mũi, chỉ hơn một nửa số người tham gia bị nhiễm bệnh với các triệu chứng ở mức độ nhẹ và gần một nửa số người còn lại không bị nhiễm bệnh có hai người đã bị loại khi phân tích theo quy trình Per Protocol Ownership, vì vậy thử nghiệm trên được tiếp tục thực hiện với 34 người tham gia. Những thử nghiệm này cho thấy rằng có một số người sẽ không bị nhiễm bệnh. Suy nghĩ tích cực có thể thúc đẩy khả năng miễn dịch chống virus khi nói đến việc tăng cường khả năng miễn dịch, người ta thường nghĩ đến việc cải thiện chế độ dinh dưỡng hoặc tạo ra kháng thể. Những yếu tố trên rất quan trọng Tăng cường dinh dưỡng và tập thể dục chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích. Nhưng đồng thời, vẫn có những cách khác có thể giúp tăng cường khả năng chống virus của cơ thể chúng ta. Mỗi người đều có những cảm xúc, suy nghĩ, tính cách và trạng thái tinh thần khác nhau. Mọi người đều nghĩ rằng suy nghĩ của chúng ta là vô hình, nhưng trên thực tế, chúng cũng có những tác động vật chất. Khoa học đã chứng minh được điểm này. Trầm cảm, lo âu, căng thẳng, tức giận và sợ hãi đều có những tác động sinh lý đã được tìm hiểu và chứng minh rõ ràng. Những trạng thái tâm lý này có thể ảnh hưởng đến hoạt động sinh hóa trong cơ thể chúng ta, từ việc sản xuất hormone cho đến việc cảm nhận cơn đau. Cảm xúc tích cực cũng sẽ có những tác động tương ứng, mặc dù chúng cũng có thể bị xen lẫn với nhiều điều khác. Trong tâm lý học, có hai khái niệm về hạnh phúc, đó là hedonic và eudaimonic. Hedonic là hạnh phúc đạt được thông qua trải nghiệm vui vẻ như ăn một bữa ăn ngon. Edamodonic là trạng thái hạnh phúc đến từ việc đạt được mục đích và ý nghĩa, chẳng hạn như việc nuôi dạy một đứa trẻ. Hạnh phúc kiểu hedonic thường chỉ là thoáng qua. Loại hạnh phúc này có thể khiến chúng ta theo đuổi những kích thích gây ra nó, chẳng hạn như thức ăn ngon hoặc theo đuổi những thú vui như xem phim hoặc uống rượu. Ngược lại, hạnh phúc kiểu Edamodonic thường lâu dài hơn vì nó bắt nguồn từ những trải nghiệm hoặc những khía cạnh quan trọng trong tính cách của chúng ta. Một nghiên cứu được công bố trên BNAS, một tạp chí hàng đầu vào năm 2013, đã phát hiện rằng những người có xu hướng theo đuổi công lý và các mục tiêu cao cả có biểu hiện gen interferon cao hơn, khả năng tạo ra kháng thể cao hơn và sự biểu hiện của gen viêm mạng tính thấp hơn đáng kể. Thêm vào đó, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Current A Financial vào năm 2015 của Đại học Harvard và Đại học California Berkeley như sau. Những người có tấm lòng lương thiện sẽ ít bị nhiễm virus hơn, đó là bởi vì khả năng đáp ứng cortisol của những người nói dối cao hơn đáng kể so với những người nói thật, và khả năng đáp ứng cortisol càng cao thì nồng độ hormone gây căng thẳng trong cơ thể lại càng dễ tăng lên. Corticosteroid và cortisol có tác dụng ức chế tế bào miễn dịch và có thể cản trở khả năng chống lại virus của cơ thể chúng ta. Do đó, những hành vi không trung thực sẽ có thể làm suy giảm khả năng kháng lại virus của chúng ta. Ngoài ra, nghiên cứu cũng đã phát hiện rằng những người theo đuổi mục đích sống có chức năng và khả năng hoạt động của tế bào diệt tự nhiên mạnh mẽ hơn. Trung tâm bệnh Alzheimer thuộc khoa học hành vi và khoa học thần kinh tại Trung tâm Y tế Đại học George ở Chicago đã thực hiện một nghiên cứu về những yếu tố quyết định đối với sức khỏe và tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi trong cộng đồng tại Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện rằng việc có nhận thức rõ ràng về mục đích sống giúp phòng ngừa một cách hiệu quả các sự kiện có thể gây tử vong. Một người có điểm số cao trên thước đo mục đích sống giảm 43% nguy cơ tử vong so với người có điểm số thấp. Do đó, việc xây dựng và hoàn thành ý thức về mục đích sống của một mỗi người có thể góp phần bảo vệ sức khỏe và cứu sống tính mạng của chúng ta. Các bằng chứng khoa học đã chứng minh rằng suy nghĩ, tư duy và tiêu chuẩn đạo đức của chúng ta có thể ảnh hưởng đến gen cũng như chức năng của các tế bào miễn dịch, đồng thời ảnh hưởng đến nồng độ hormone và toàn bộ khả năng miễn dịch chống lại virus của chúng ta. Như vậy, suy nghĩ của chúng ta có thể ảnh hưởng đến việc liệu chúng ta có bị nhiễm bệnh khi dịch bệnh xảy ra hay không, cũng như việc liệu chúng ta có bị nặng sau khi bị nhiễm bệnh hay không. Trong văn hóa truyền thống, những người lương thiện, vị tha, trung thực, có trái tim điềm tĩnh và thái độ khiêm tốn thường sống khỏe mạnh hơn. Bây giờ chúng ta đã hiểu rằng đó là vì họ có thể tạo ra lượng lớn interferon cao hơn, chức năng của tế bào NK mạnh hơn và khả năng miễn dịch kháng virus cũng mạnh hơn. Những người có các phẩm chất này thường có tâm trí ổn định và sức khỏe tinh thần cũng tốt hơn. Họ sẽ không dễ lo lắng, chán nản hay có những cảm xúc tiêu cực và khó chịu. Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người thiệt mạng vượt 22.000 người. Cụ thể, hãng tin AFP dẫn nguồn tin y tế và thống kê của giới chức trách cho biết số nạn nhân thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ là 18.991 người và ở Syria là 3.377 người, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ động đất lên tới 22.368 người. Các chuyên gia lo ngại con số này sẽ tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh thời tiết giá lạnh và thời gian tính từ khi động đất xảy ra đã vượt qua mốc 72 giờ, vốn được các chuyên gia thảm họa coi là khoảng thời gian có khả năng cứu sống nhiều người nhất. Bất chấp những khó khăn, hàng nghìn người tham gia lực lượng cứu hộ cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ, Syria lẫn quốc tế vẫn không từ bỏ nỗ lực tìm kiếm của những người sống sót. Trong nỗ lực tham gia hoạt động cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đơn vị 9.900 thuộc Cục Tình báo Quân sự của lực lượng phòng vệ Israel đang hỗ trợ lập bản đồ các vị trí tại Thổ Nhĩ Kỳ bị động đất tàn phá. Trong khi đó, các nhân viên y tế Israel đang có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ tham gia hoạt động cứu nạn sau động đất hiện sử dụng một ứng dụng điện thoại hiện đại do công ty công nghiệp quốc phòng Eblis phát triển nhằm điều phối hoạt động. Ứng dụng có tên gọi SINGS hoạt động ở mọi nơi có sóng điện thoại di động, cho phép các nhân viên giám sát ở Israel quản lý toàn bộ các nhóm tìm kiếm cứu nạn đảm bảo khả năng tập trung cao. Các nhóm sẽ gửi cập nhật tình hình bằng văn bản, tin nhắn điện thoại, hình ảnh, video trực tiếp cho Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát. Nhà kinh tế dự đoán AI có thể làm giảm đáng kể tiền lương của người Mỹ. Vào năm 2013, một nhà kinh tế từng dự đoán gần một nửa số việc làm ở Hoa Kỳ đang bị đe dọa bởi tin học hóa, Mới đây, ông nhận định thêm rằng các chương trình AI như ChatGPT có thể gây rối loạn thị trường lao động giống như Uber đối với taxi truyền thống. Cùng với việc mức tiền lương thực tế vẫn giảm đều đặn trong bối cảnh kinh tế suy thoái rõ rệt, nhà kinh tế học Frey cho rằng sự trỗi dậy của AI có thể gây ra nhiều rắc rối hơn cho người lao động ở Mỹ. Theo Yahoo News, chỉ 10 năm trước, rất nhiều bước phát triển liên quan đến trí tuệ nhân tạo giống như khoa học viễn tưởng và những dự đoán về cách chúng sẽ định hình các ngành công nghiệp thường khiến người lao động khó hiểu. Đến năm 2013, hai nhà kinh tế học của Đại học Oxford là Frey và Osborne đã viết một bài báo trong đó ước tính 47% việc làm của Hoa Kỳ đang bị đe dọa bởi tin học hóa hoặc tự động hóa. Sau một thập kỷ, tự động hóa đã xuất hiện và nhanh chóng trở thành một phần trong hầu hết mọi ngành công nghiệp. Dù vậy, ông Free không nghĩ rằng điều đó sẽ khiến khoảng một nửa dân số công nhân bị cắt. Tuy nhiên, mới đây ông cảnh báo ChatGPT có mức độ cạnh tranh lớn hơn nhiều, điều này sẽ làm giảm tiền lương. Tôi nghĩ rằng rủi ro là ở chỗ ChatGPT giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn rất nhiều trong những việc dễ thực hiện, nhưng phần khó là làm sao tìm ra cách chúng ta có thể tận dụng AI để tạo ra sự đổi mới, sau đó tạo ra những công việc và ngành nghề mới, ông Free nói với Fortune. Cũng theo ông Free, ngành AI vốn đang nhận được những khoản đầu tư khổng lồ từ vốn đầu tư mạo hiểm, có thể chịu áp lực giảm lương tương tự như Uber đã gây ra trong ngành taxi. Trong một bình luận với Insider, ông nhấn mạnh Uber không làm giảm nhu cầu về tài xế taxi, nó làm tăng số lượng người lái xe ô tô để kiếm sống, nhưng lại làm giảm số lượng và khả năng kiếm tiền của lái xe truyền thống.